ngắm cảnh hoàng hôn này mọi người yeah ai đang xem mới chào nhau cái đi chào mọi người nha chào gia vị nè chào Trung Ateme mọi người vào ờ, kéo dùng mình với hôm nay phát like buổi tối ờ, lúc trời đang âm u chuẩn bị ờ, sắp mưa nè bên kia là núi cao rồi các bạn chào Min TV mọi người uh, chia sẻ lúc livestream này dùng mình đi để cho mọi người cùng xem à, cảnh uh, núi buổi chiều nó có cây cột uh, cao các bạn đúng rồi cột sóng đúng rồi đó mọi người chia sẻ video này dùng đi nha chia sẻ dùm video nào ờ, có gì mình chia sẻ video lại cho những ai đang xem mình like cho mình một like đi like nhiều vào ạ à. đó hoàng hôn kìa chào phong nha ở đây mọi người có mưa không mọi người sao còn có một người xem thôi à được 3 like à đèn lên này mọi người kìa đó hoàng hôn đẹp không chúc mọi người buổi tối à, vui vẻ nha mình xin à, xuống like đây à, tại vì quay này nhiều quá cũng không ai xem mấy